Chúng ta cùng nhau vào ví dụ số 1. Cho hình chóp SABC có thể tích bằng 12, gọi Y là trung điểm của SC. Thể tích của khối chóp SABI là bốn kết quả đây. À, chúng ta có hình vẽ như sau. Khối chóp SABC, Y là trung điểm của SC. À, bây giờ muốn tính thể tích của khối SABI thì ta xác định khó khăn đúng không? thì ta phải dựa vào cái công thức vừa rồi, đúng không? Tỷ số thể tích V của S A B I chia cho V của S A B C đó em thấy này hình ờ, cái trên cái đoạn này như vậy dễ a phẩy a phẩy trùng a rồi b phẩy trùng với b rồi còn điểm này chính là c phẩy này y là c phẩy đúng không ta có tỷ số này sa trên sa em lấy này sa trên a sb trên sb SB chia SB à, SI trên SC SI trên SC cái đằng một cái đằng một SI trên SC Y là trung điểm của SC như vậy SI trên SC bằng 1 phần phần 2 đúng không mà thể tích khối này là bằng 12 do vậy rút ra V của SABI bằng 1 phần 2 V của SABC bằng 1 phần 2 nhân 12 thì sẽ bằng 6 rất đơn giản đúng không ví dụ 1 ta chọn đáp án B là chúng ta sang ví dụ số 2 à, cho tứ diện ABCD gọi MN lần lượt là trung điểm của AB AC tỷ số thể tích VAMND trên cho A B C D là bao nhiêu đó bài toán cho bốn đáp án chúng ta có hình như sau đây M là trung điểm của AB SN là trung điểm của AC chưa? chỉ số thể tích V A M N D trên V A B C D. Ta có tỉ số này bằng này, AM trên AB. AM chia cho AB nhân với này AN trên AC đúng thứ tự AN trên AC AD trên cho AD đúng thứ tự nhé em nhé AD trên cho AD nào AM trên AB thì bằng 1 phần 2. AN trên AC cũng bằng 1 phần 2. AD trên AD bằng 1. Như vậy tỷ số này bằng 1 phần 4. À, ví dụ 2 chúng ta chọn đáp án B 1 phần 4. Rồi chúng ta sang ví dụ số 3. À, cho khối chóp LABC có thể tích bằng V. Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB. N là điểm nằm giữa AC sao cho AN bằng 2NC. Ờ, gọi V1 là thể tích của khối chóp SA